Xin chào cả nhà. Xin chào tất cả anh chị em à, trong cái buổi livestream hôm nay. Nếu anh chị em đang có mặt thì có thể comment vào ô chat để chúng ta giao lưu. Trước khi à, chúng ta sẽ có khoảng hơn 10 phút. À, Dũng chia sẻ về xem là thị trường đang ở đâu. Câu chuyện đây nếu giả sử như là khi mà chúng ta đầu tư thì các bạn thấy rằng là giả sử một ai đó nói rằng là thời điểm này thì nên đầu tư vào tích sản cổ phiếu thì chúng ta nên đầu tư hay không à, thực tế thì cũng không sai ở trong giai đoạn này bởi cái thứ nhất là gì ạ trong vùng này thì thị trường cũng giáp đáy à, gần đáy rồi và à, việc mà thị trường có thể giảm sâu hơn hoặc là chúng ta đầu tư ở trong đoạn này sau đó để dài năm cũng không vấn đề gì cả à, tuy nhiên thì rõ ràng thì ạ chúng ta để càng cổ phiếu càng lâu càng dài thì cái việc đầu tiên là gì ạ chúng ta rất sót ruột và điều thứ hai là chúng ta không thể biết cái nhóm cổ phiếu nào mạnh hơn cái nhóm cổ phiếu nào tốt hơn thị trường để ta đầu tư nên việc mà gì ạ đầu tư như thế thì chúng ta một là lãng phí cái chi phí cơ hội chi phí cơ hội tức là ở thời điểm này có thể là một cái nhóm cổ phiếu nào ví dụ như là đầu tư công nó tăng thì chúng ta đầu tư vào một cổ phiếu là dầu khí chẳng hạn thế nó không tăng thì rõ ràng là chúng ta sẽ gì ạ mất chi phí cơ hội thế nên bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với góc nhìn đó là gì ạ khi mà các bạn nhìn thấy thị trường hiện tại thì cái xu hướng của chung dài hạn thì nó vẫn gì ạ chưa rõ ràng thậm chí đang đi xuống còn xu ngắn hạn thì trước mắt thì chúng ta cũng thấy là ở à, xu hướng ngắn hạn 20 ngày 150 ngày thì hiện tại gì ạ nó cũng đang trong quá trình đi xuống đấy là chúng ta nhìn cái góc độ nếu nhìn góc độ quá trình này thì chúng ta thấy là phần lớn ở trong quá trình này uh, chúng ta gọi là tích lũy nhưng thực tế là chưa có dòng tiền nào lớn tham gia vào chưa có dòng tiền những đợt mà chúng ta gọi là giảm mạnh khối lượng lớn giảm mạnh khối lượng lớn ở đây và những cái đợt hồi này thì khối lượng nó cũng chỉ ở trung bình và chúng ta thấy là khi thị trường giảm tiếp gãy SMA à, 20 50 thậm chí là gì ạ trong trường hợp nếu điều gì diễn ra nếu cái đường trung bình à, 20 cắt 50 với khối lượng giảm mạnh điều gì diễn ra nếu mà khối lượng giảm mạnh thì rõ ràng là xu hướng điều chỉnh lại tiếp tục diễn ra và chúng ta lại gì ạ à? gặp những cái gì ạ à? à, khó khăn đó là gì ạ à? những cái cổ phiếu chúng ta mua bị thua lỗ nặng nếu ai đó chúng ta gọi là cắt lót thì rõ ràng là chúng ta phải cắt với khoản lỗ khá khá nên ở đây chúng ta thấy là việc mà trong suốt thời gian vừa qua thị trường giảm rất mạnh và câu chuyện ở đây là gì ạ câu chuyện đây thế thì bây giờ chúng ta bảo chúng ta bắt đáy ok không sao cả nếu chúng ta bắt đầu bắt đáy ở trên cái vùng này thì điều gì diễn ra đúng không có thể nó hồi câu chuyện ở đây có thể nó hồi tuy nhiên thì liệu nó hồi nó hồi được lâu hay không ạ quá trình này nó hồi được dài hay không bởi vì trong quá trình hồi này nó vẫn có thể giảm sâu nha có vẫn có thể giảm sâu nên cái việc hồi này có thể nó cũng không gì à, đi được xa câu chuyện ở đây thứ hai là gì ạ à? trong trường hợp nó hồi thì như thế nào nó mới thành công đúng không nếu mà hồi thì như thế nào thành công ít nhất nó phải tạo ra một cái khối lượng lớn tham gia vào việc thứ hai đó là gì ạ bất cứ một cái đoạn nào thì nó cần phải gì ạ nó cần phải test lại kiểm tra lại đúng không trong trường hợp hồi nó cần kiểm tra lại trước khi chúng ta thấy là tiền nó để đổ vào và chúng ta sẽ có một nhóm cổ phiếu nào đó chúng ta có kết quả nhà mình à, anh chị em à, có nghe rõ không ạ nếu nghe rõ thì hãy comment cho Dũng ở số 1 ở phần bên dưới để Dũng biết rằng là anh chị em nghe rõ và đang theo dõi chương trình của ngày hôm nay thế thì ở đây chúng ta đang nói về trường hợp tích cực đó là nó giảm nhưng nếu nó hồi thì nó phải test lại đấy nó có hồi đấy ạ và nhân nó hồi nó phải test lại trước khi nó mới tạo ra một xu hướng vậy hồi nó phải tạo ra gì ạ một xu hướng vậy câu chuyện ở đây là nếu mà nó không tạo ra xu hướng mà chúng ta cứ mua ở đây mà cái đường Bollinger này nó mở ra cái đường 20 nó lại cắt tiếp tục cắt 50 thì rõ ràng chúng ta đầu tư chúng ta bất lại bất cập hại đúng không càng đầu tư càng lỗ bây giờ chúng ta quay trở lại nếu bây giờ chúng ta thử cho nhà mình cứ để cho mình mà cho Dũng một cái cổ phiếu mà các bạn đang quan tâm ạ thử cho ạ chẳng hạn như là lấy một cổ phiếu PNG chẳng hạn thế giả sử chúng ta đầu tư dài hạn đi đấy các bạn nhớ là hôm trước anh chị em còn nhớ Dũng chia sẻ không ạ nếu anh chị em có nhớ Dũng chia sẻ cổ phiếu này lên đây là quá trình lên vậy quá trình lên nó có bền vững không ạ nó có bền vững không ạ nó không bền vững bởi vì thứ nhất nó không có dòng tiền nên nếu chúng ta mua ở vùng này đến đây chúng ta kiếm được lợi nhuận nha mua vùng này chúng ta kiếm lợi nhuận thì nó chỉ mang tính chất may mắn nữa nha nó chỉ mang tính chất may mắn và thực sự may mắn nữa vậy cái may mắn thì nó không bao được lâu à nên nếu giả sử lần này chúng ta đúng thì lần sau vẫn mua kiểu này nó có thể trắng tay rất là nhanh nên đây không phải là cách để chúng ta đầu tư điều thứ hai là các bạn nhìn thấy này cái vùng phân phối này rất lớn tức là nhiều nhà đầu tư bị kẹt ở đây nên nó không thể đi được xa nên cái việc mà nó giảm khối lượng lớn ở đây thì sớm hay muộn nó giảm tiếp theo vậy câu chuyện là nếu nó xuống tiếp tục dưới này thì chúng ta có mua không câu chuyện là nếu nó tiếp tục giảm sâu tiếp tục giảm sâu chúng ta có mua không đấy thế thì câu chuyện là chúng ta cần phải lưu ý những cổ phiếu vừa rồi đấy càng giảm thì càng mua lại càng lỗ như là Novoland như là DIG nhiều cổ phiếu khác nên các bạn thấy là không phải rẻ và các bạn mua nếu các bạn đầu tư theo những trường phái của Mac Mini Wilnow thì không bao giờ ông đã đầu tư theo phương pháp này bởi vì nó không biết bao giờ nó lên và nếu chúng ta nhìn thấy mấy cổ phiếu như này mất rất nhiều thời gian nó cứ sideways như này và rõ ràng gì ạ, đầu tư cả năm nó không lên và thậm chí khi nó giảm nó rơi rất mạnh và chúng ta mất toàn bộ chi phí cơ hội chúng ta Dũng sẽ lấy một vài ví dụ khác của các bạn để các bạn có thể giả sử như một bạn có hỏi cổ phiếu dung lấy từ dưới lên đây ạ a đi ạ a nếu xét về cổ phiếu a thì trên cơ sở này chúng ta cũng thấy là cái xu hướng nếu mà chúng ta nhìn thấy được cái xu ngắn hạn nó đang gì ạ hiện hữu và cái điều mà chúng ta nhìn thấy ở đây đó là gì thị trường giảm cái cổ phiếu này vẫn đang giữ được uh, giữ được cái đà chứ nó chưa giảm mạnh tuy nhiên thì khối lượng thời điểm này nó hơi lớn cái khối lượng nó lớn nên nếu mà nó tăng ngay thì rõ ràng là cái khả năng gì ạ à, nó vẫn chưa chưa có thể có đủ sức mạnh bởi vì vẫn có cái lượng cung lượng cung bán ra còn lớn thì chúng ta thấy là rõ ràng cái theo quy luật cung cầu nếu mà cung lớn thì nó không đi được xa đấy và những cái cổ phiếu này hiện tại nó chỉ những cái dấu ấn chúng là lướt sóng ok tiếp tục ạ tiếp tục à, chúng ta lấy một vài cổ phiếu khác để cho các bạn thấy rằng là à, phần lớn là phần lớn là gì ạ chúng ta cứ nghĩ là EP vậy chúng ta đặt câu hỏi là gì ạ theo cả nhà nếu mà cái quá trình này đi xuống thì EPS nó tốt hay tức là EPS nó càng giảm thì một cổ phiếu tốt hay xấu ạ câu chuyện là nếu EPS nó càng ngày càng đi xuống thì chúng ta thấy là tốt hay xấu về góc độ thì chúng ta thấy là một cái chu kỳ này nếu chúng ta cứ phản ánh EPS đúng không xin lỗi P trên E đúng không P trên E thì chúng ta thấy là càng xuống thì P trên E nó càng giảm vậy chúng ta định giá xem thời điểm này P trên E của cổ phiếu thực sự nó đã thực sự giảm thấp nhất hay chưa nên nếu để định giá P trên E thì chúng ta định giá với đâu tốc độ tăng trưởng dòng này như là dòng thép thì trong thời gian tới nó có tiếp tục đi lên hay không nên không thể nào dựa vào P trên E để đầu tư như vậy thì chúng ta thấy là rất là rủi ro chúng ta chỉ dựa vào P trên E trong chiến lược đầu tư giá trị và chúng ta có thể thâu tóm sát nhập hoặc là gì ạ à, rất hiểu kỹ về cổ phiếu nhưng không phải là một cái cổ phiếu mà chúng ta không biết thực sự nó ra sao thì P trên E nó sẽ là con dao hai lưỡi chúng ta sẽ quay trở lại câu chuyện này à, một cổ phiếu như là NKG nếu các bạn nhìn thấy gì ạ à, một cái biên độ những cái khối lượng này lớn mà bán ra thế thì nếu khối lượng lớn ở trong cái biên độ như này thì cái xác suất đi lên trong một thời khoảng thời gian nó sẽ rất thấp với chúng ta bởi vì một cổ phiếu đi lên nếu các bạn nhìn về cái chu kỳ trước nó cần một khoảng thời gian tích lũy đủ lớn sau khi một khoảng thời gian tích lũy đủ lớn nó sẽ thì à, tiếp tục tăng và tái tích lũy và những cổ phiếu nào tăng và tái tích lũy thì đấy là những cơ hội để chúng ta mua vào nhưng còn bây giờ nó đang ở trong một cái kênh đi xuống khi mà cổ phiếu đang ở trong kênh đi xuống thì việc mà gì ạ à? chúng ta cần đợi thêm thời gian để xem nó có tích lũy được hay không ok thế thì uh, chúng ta sẽ gì ạ à? với góc nhìn này ờ, để cho các bạn thấy rằng là nếu chúng ta cứ nhìn tất cả một cái xu hướng của thị trường thì dụ là VN30 hay là VN Index thì những cái quá trình hồi phục nó cần phải gì ạ? Một gì ạ? Một đợt tăng mạnh, tăng mạnh và cần test lại để chúng ta kiểm tra xem gì ạ? Xem điều gì diễn ra. Trong trường hợp này nếu thị trường giảm tiếp rũ về một số trường hợp sẽ bị gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này đúng không gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này thì lúc này có thể gì ạ à, xuất hiện chúng ta quản lý quá trình pin nhưng bây giờ chúng ta cũng gì ạ à, dù thị trường có kéo lên thì chúng ta cũng gì ạ à, nó sẽ kiểm tra lại và việc nó kiểm tra lại đó mới là cái mà chúng ta quan tâm ở, ờ, ở đây thì tại sao chúng ta lại thời điểm này chúng ta quan tâm đến thị trường chung tại vì khi chúng ta quan tâm thị trường chung tại vì phần lớn các cổ phiếu nó đều theo hướng thị trường chung trong đoạn lần này nếu thị trường chung <coughs> trong đoạn tăng thì cái sự ảnh hưởng của nó sẽ ít hơn rất nhiều còn bây thị trường chung nó đang trong chu kỳ giảm thì cái việc mà thị trường chung nó sẽ ảnh hưởng quyết liệt đến cái xu hướng của thị trường trong thời gian tới nên à, nếu các bạn thấy rằng là phần lớn cổ phiếu vẫn đang trong một kênh đi xuống thì việc mà gì ạ à? lựa chọn mua bán cổ phiếu trong lúc này nó là thực sự rất là gì ạ à, rủi ro với nhà đầu tư dung thấy nhiều người thấy rằng là bây giờ thị trường rẻ như này thì mua vào Đấy, rẻ mua vào nhưng bây giờ nếu rẻ thì nó có thể rẻ nữa chúng ta nhìn ạ nó đang rẻ nó rẻ nữa nên trong quá trình này chúng ta cũng chưa biết là nó đã đây chúng ta nhìn nhé nhìn này khối lượng lớn này Đấy. thì khối lượng này nó vẫn là khối lượng bán ra nên chúng ta cần là những cái dòng tiền lớn tham gia vào phải có dòng tiền lớn tham gia vào để gì ạ à? những nhà đầu tư ở phía trên này họ bán bán ra nhà đầu tư gọi là đeo bám bán ra trước khi nó có thể đi xa hơn còn trong trường hợp những cái khối lượng lớn như này thì những cái cổ phiếu kể cả HPG hay là bất cứ cái nhóm cổ phiếu nào khác dòng ngân hàng chúng ta cũng thấy rằng là đang gì à, dù là bị gãy cây nhá nó có thể giảm sâu nó có hồi nhá có thể hồi vào ngày mai chúng ta đặt ra kịch bản là hồi vào ngày mai đi ạ bởi vì những cái vùng này hỗ trợ nhưng rõ ràng là nó có hồi thì nó vẫn phải gì ạ test lên hồi phải kéo lên phải test lại trước khi chúng ta mới biết gì ạ biết thị trường ra sao thế thì đấy là gì ạ chúng ta trong ờ, cái buổi hôm nay à, Dũng sẽ tổng kết cho mọi người góc độ nhìn sao ạ nếu chỉ số viên index thì rõ ràng là nó đang gặp cái vùng hỗ trợ mạnh những cái vùng hỗ trợ này có thể bị xuyên thủng nha có thể bị xuyên thủng và thậm chí là test lại cái đáy này ở trong cái đoạn này nhà chúng ta cần lưu ý là đây là cơ hội để chúng ta quan sát xem là nhóm cổ phiếu nặng mạnh nhất chứ không phải là cơ hội để chúng ta bắt đáy đấy là cái điều đầu tiên điều thứ hai nhà mình à, lưu ý một điều thứ hai ạ tất cả những cái cổ phiếu mà bất động sản kiểu dạng như này khi mà nó giảm mạnh nó không có dòng tiền như này thì chúng ta gì ạ tuyệt đối là không mua vào bởi vì những cái cổ phiếu này có thể là những cái cổ phiếu gì ạ à, nó sẽ khó thậm chí là không tồn tại trên thị trường trong một hai quý bởi vì nó tiếp tục đi xuống hay là chúng ta cũng nhìn thấy những cái cổ phiếu như kênh đi xuống như này à, như là việt thế giới động thì lúc này chúng ta vẫn là để vượt qua những cái cản chắc chắn còn rất nhiều thời gian à, cổ phiếu ngân hàng chúng ta cũng có thể nhìn thấy một vài cổ phiếu mạnh như là MBB thì rõ ràng nó giảm về cái vùng hỗ trợ này tuy nhiên cái giảm này nó vẫn chưa có thanh khoản vậy chưa có thanh khoản thì việc mà gì ạ à? nó có thể giảm tiếp là điều đương nhiên nên nếu chúng ta đầu tư lúc này thì chúng ta thấy là cả một chu kỳ chúng ta đã mất rất nhiều rồi chúng ta lại tiếp tục bắt đáy lại theo một chiến lược nào đó thì chúng ta thấy rằng là cái quá trình chúng ta mất là mất nhiều hơn mất nhiều hơn và mất nhiều hơn nữa nên về góc độ nào này chúng ta hãy đứng ngoài đấy Dũng uh, khuyến nghị các bạn đứng ngoài khi nào thị trường có cơ hội thì Dũng lại chia sẻ và trong thời điểm này thì nếu nó có lên thì nó vẫn phải có bùng nổ theo đà à, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn à, Dũng chia sẻ đến đây là kết thúc và mong rằng sẽ có, chia sẻ các bạn những cái nhịp rõ ràng hơn và thời điểm này thực ra là Dũng mong muốn là chia sẻ cho bạn những cái nền tảng kiến thức nó tốt hơn là chia sẻ về thị trường à, thỉnh thoảng Dũng sẽ vào chia sẻ thị trường để cho các bạn nắm rõ được cái xu hướng cũng như là có những cái góc nhìn ở à, cho thị trường à, trước khi mà kết thúc chương trình này thì các bạn à, như sau ạ ở góc độ nào này đó thì các bạn nhớ này việc thị trường giảm như thế này thì câu chuyện ở đây là nếu nó có hồi thì nó lên được chưa nếu nó hồi thì về cơ bản nó chưa lên được nó cần thời gian để kiểm tra lại lần nữa nên ngày mai hay ngày kia nó hồi thì không phải là cơ hội để các bạn mua vào đâu ạ hoặc nó đang giảm này chúng ta lại bắt giao rơi thì có ngày chúng ta sẽ bị gì ạ đứt tay nên tốt nhất là gì ạ tuyệt đối không bắt ra rơi với chiến lược đầu tư theo kiểu tích sản mua cổ phiếu và bất chấp mọi thứ trong lúc này thì quan điểm cá nhân đầu tư tăng trưởng nhé quan điểm cá nhân trong chiến lược đầu tư tăng trưởng của DVD là không bởi vì khi cổ phiếu càng rẻ thì rõ ràng gì ạ cổ phiếu đó nó có vấn đề mới giảm mạnh hơn những cổ phiếu giảm mạnh là những cái cổ phiếu yếu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 xin cảm ơn à, nếu các bạn thấy là video này hay hữu ích thì sẽ bấm vào đường link bên dưới và nếu các bạn nào đang là đầu tư mới thì trong uh, chắc là tuần sau Dũng sẽ có chương trình hành trình trở thành nhà đầu tư siêu hạng. nếu bạn nào đăng ký thì hãy comment số 1 để từ sau Dũng sẽ gửi cái đường link bên dưới để các bạn có thể đăng ký sớm nhất à, xin cảm ơn rất nhiều